nếu tôi làm sai phiên tòa mời công an bắt tôi đây tôi thực hiện quyền công dân có của của nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam nếu như nếu như mà phiên tòa bắt tôi đây chúa các, các, các anh tại sao phiên tòa mà tại sao không cho tôi quay phim điều hình là sao chắc anh có lý do gì tôi thực hiện theo hiến pháp của việt nam điều bốn khoảng tám và điều, điều 2 khoảng 8 khoảng, hai điều tám khoảng bốn khoảng 8 tại sao mà, mà, mà, mà cấm tôi được lý do gì các anh không có quyền bắt tôi nếu như các anh bắt tôi phải có lệnh còn đây tôi thực hiện quyền công dân giám sát Tôi có quyền giám sát bất kỳ của các cơ quan công quyền nào để là là theo hiến pháp điều 2 À điều điều 4 Khoảng 2 Và điều 8 khoảng 2 của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam Được chưa Cho nên đó Các công an không có quyền bắt tôi Nếu có bắt tôi phải có lệnh Đây nè công an mà động đến tôi là không được đâu nha Bởi vì á Lý do các anh phải cho tôi biết lý do tại sao các anh bắt tôi Không được, chú không có quyền đưa cho được ông nào áo khoác để tôi quay cái ông tòa án nào bắt để bắt tôi ngay thả tôi ra bắt tôi đi nếu các ông đủ lệnh bắt tôi các ông đừng có, có, có, có dùng lực lượng đông không được các, các chú không có quyền nảy lưu tư bây giờ tôi mời các chú đứng xịt ra chưa bây giờ tôi mời các chú đứng xịt ra chưa bởi vì các chú muốn bắt tôi phải có lệnh của viện kiểm soát hoặc của tòa án nhân dân còn ở đây tôi có quyền quay trực tiếp tôi không cần biết nhưng mà ở đây dân á, điện thoại mời tôi lên và đã đồng ý là tôi có quyền giám sát cái việc các anh làm còn các việc các anh làm phải đúng theo cái tinh thần hiến pháp và luật pháp Việt Nam không ngẫm cái lý do gì tôi cũng là nhà báo tôi là nhà báo giấy tôi đây Vậy chú đã làm việc với bên uh, Tôi không cần làm việc với tôi thực hiện quyền công dân của tôi đây đây đây là cơ quan nhà nước nha chủ là bất dù đúng là chủ là cơ, cơ quan nhà nước tôi mới nói như vậy nếu như chú là dân tôi không nói không ờ, được chú nói gì vậy không được đây nè đây là giấy của tôi nè được chưa dạ. đây này tôi quay cho mọi người biết nè ờ, đúng tôi là công dân việt nam là tôi là nhà báo tự do ờ. phiên tòa là cần phải công khai minh bạch thế thì tại sao không cho tôi quay phim chụp hình và tôi thực hiện ở đây là tôi thực hiện quyền công dân của tôi đây quy định nhà nước nhà nước nào dân làm chủ nhà nước là gì các anh có biết chưa các anh lập các cơ quan công quyền phục vụ cho nhân dân không anh không được đâu nếu mà các anh bắt tôi thì các anh có lệnh còn anh các anh muốn làm gì đó đây nè tất cả mọi người đã biết này công an nhân dân tỉnh ra công an nhân dân không được không được chú đẩy luôn tôi, tôi, chú bắt tôi là chú phải có lệnh rớt điện thoại tôi rớt tiền tôi nè không được chú nó vô lý như vậy không được các chú không thể bắt tôi được đấy các chú bắt tôi phải có lệnh mời ra ngoài phải có lệnh chú không có quyền mời tôi chú đây để tôi coi chú là mời ra ngoài chú đừng có nói cái chuyện đó với tôi Ô làm gì đâu? Làm gì đâu? anh không có bất quyền nào chú không có quyền nào cả chú không có quyền nào cả chú không có quyền nào bắn tôi hết chú không quyền nào hết đây đây không có quyền quay đi chú không có quyền đây đây nha đây công an nha tòa án là tòa án của nhân dân lần đưa tòa án đâu đưa lại đây các con không được làm như vậy đây đây là tòa án nhân dân tỉnh à các anh không có quyền anh mà anh vi phạm điều 27 hiến pháp là bây giờ là là là, là, là nghị định 27 đây nghị định 27 là anh không được đụng cái dân các anh có phải công an không các anh phải nên nhớ rằng là nghị định 27 của bộ công an đi đây là bộ công an nè ông tô lâm đây ông tô lâm hãy nghe đây ông tôi làm hàng ngày là lính vọng nè lính vọng đây tôi lên tôi là khiển đàng hoàng tôi không nói độc các chú đã dùng những hành động làm ảnh hưởng đến tôi chứ tôi chưa nói đọc các chú một câu nào à, cháu nói chú nhá chú Rồi. lên đây chú làm ồn ào nhá tôi không ồn ào dạ, các chú mà gây cản trở đấy các, các mọi người dân thì biết chú tôi ồn ào không các chú đi làm các dân đây có chứng kiến tôi ồn ào không đây là tòa án nha em Thịnh Đức Linh nè Quyết định tòa án đâu đưa tôi quyết định đây Tôi không thể được như vậy Tại sao tôi thực hiện quyền công giám sát công dân con anh cứ cứ đọc lệnh bắt tôi đi Đúng cháu không được chú vừa phải thôi không được cháu thực hiện chú thực hiện quyền công dân của chú đi theo cái đạo đạo được cháu xây chú à? nếu như mà đảng nào chứng minh tôi theo đảng phái nào bắt tôi đi cứ cứ chứng minh được tôi theo đảng nào bắt tôi còn đây tôi thực hiện quyền công dân theo hiến pháp điều 2 à, khoảng 2 điều 4 và điều khoảng 2 điều 8 còn các anh nè vi phạm vào nghị lực nghị định 27 của của của của của, của, của bộ công an này ban hành và áp dụng ngày 26 tháng 10 năm 2017 các anh quy phạm trầm trọng đến cái việc kia như là là, là nghị định của ông tô lâm mới ra áp dụng vào ngày 26 tháng 7 là là xô đẩy hoặc là đối xử với với với với, với, với. tôi đàng hoàng lịch sự tôi không động đến các anh à tôi muốn là muốn là lúc nào cống mọi người đang làm mất trật tự tôi không làm mất người khác chính dạ. chú đại tôi này dạ. chính, chính chú đại tôi này dạ. chú chính chú đại tôi này gây khó khăn cho chúng tôi làm việc tôi không làm gì dạ. hết tôi rất đàng hoàng tôi trật tự tôi chưa rồi ừ, rồi trật tự nhá ok ok ok ok đúng đúng đúng rồi ok không tôi ngồi đây tôi coi phim tôi tôi không anh không có quy định nào cả chú đừng có cản tôi tôi ngồi này không tôi đang làm Mời theo nhận không? quy định của nhà nước tôi không có làm gì sai hết nếu tôi làm gì sai chú có quyền kiện cáo tôi nhé chắc chắn rồi bây, tôi bây giờ tôi mời chú lên đó là chắc chắn rồi nên coi quy định không có quy định nào đấy chú đưa cái quy định này ừ. đây mọi người công nhận không cái quy định này không có có quan trọng cái này tôi thực hiện quyền công dân cái này là nhiệm vụ của tôi thực hiện quyền công dân nhiệm vụ của cháu khi tham gia cơ, uh, cơ, uh, tôi ngồi đàng hoàng tôi ngồi ghế đàng hoàng chứ tôi không làm gì cả tại sao em anh em nói anh thấy tôi có nói con nào không đi đi chị đi này à. anh cần cái này cho anh anh ngồi không. Vâng. anh giúp bọn em để giúp bà con rồi tôi ngồi im tôi quay không quay không phải lúc bởi vì em sao được anh, tôi thực hiện không quyền sai của công dân mà, đúng rồi chị em cũng nói anh nhưng mà tôi nếu tôi làm sai luật sẽ bắt tôi nhưng mà anh giúp bà con và dạ em được không dạ em đang bảo vệ cho bà con rồi tôi giúp anh giờ tôi ngồi đi thương anh cất cái này đi thương bà con anh không tôi vừa chức công an làm vậy là sai pháp luật rồi được rồi sai cái nghị định hai mươi của bộ công an của chính ông tô lâm nè rồi rồi anh thương mọi ai anh thương bà con không rồi nếu như anh về thì tôi đồng ý với anh thôi nhưng mà cái điều là rồi rồi ok anh, thưa bà con nhé rồi nhưng mà giải dạ, quyết dạ. à rồi dạ, rồi dạ. là cũng... đang phân biệt rất quan trọng rồi cái nghĩa như vậy thì tôi đồng ý nhưng mà yêu cầu tòa án phải giải quyết một cách công minh chính trực cho bà con chị anh cắt tắt đi rồi rồi rồi con buồn nghe rồi ok anh đang làm phần rất quan trọng nha rồi nếu anh nói như vậy tôi đồng ý rồi đi Ôi, chị cấm tôi sao được rồi rồi rồi nếu như nói như vậy tôi đồng ý